Bé gái lạ trong căn nhà bí mật của Triều Tiên tại Anh Quý vị thính giả thân mến, báo The Sun ngày 24 tháng 4 đưa tin hàng chục triệu bản Anh được cho là đã chảy về Triều Tiên từ một căn nhà ở quận Blackheath, đông nam thủ đô London – The Sunday Times dẫn nguồn tin tiết lộ số tiền vào khoảng 33 triệu bảng Anh được chuyển thông qua một công ty bảo hiểm do Bình Nhưỡng kiểm soát. Các quan chức chính phủ Anh khẳng định công ty bảo hiểm này gần đây đã bị đóng cửa. Căn nhà càng trở nên bí ẩn hơn sau khi người ta phát hiện một bé gái đeo cặp sách gõ cửa và được người bên trong dẫn vào. Lúc ra mở cửa, người ở phía trong khéo léo che mặt nên không người nào ở ngoài có thể nhìn thấy. The Sun cho biết dường như những người sống bên trong căn nhà là hai quan chức Triều Tiên trước cư trú ở khu vực ngoài ô Blackhead hiện được cho là đã bị trục xuất nhưng Bộ Nội vụ Anh từ chối xác nhận. Hàng xóm cạnh căn nhà trị giá 1,2 triệu bảng Anh cho biết họ thường nhìn thấy hai người đàn ông và một phụ nữ lui tới đây một cách lặng lẽ, một nhân viên văn phòng làm ở tòa nhà đối diện nói. Họ không bao giờ chào hỏi ai trên đường, chúng tôi không biết gì về họ, thậm chí là quốc tịch, họ sống khép kín không bao giờ nói chuyện với người ngoài. Một cư dân khác cho hay ông nhìn thấy chiếc Mercedes màu đen xuất hiện tại căn nhà bí ẩn trong nhiều năm qua. Ông John Parkman, 58 tuổi nhớ lại, có một gia đình từng ở đó một thời gian nhưng tôi chưa bao giờ thấy trẻ con, rất nhiều người đến và đi, lúc nào cũng mặc đồ đen. Vài tuần trở lại đây không rõ họ đi đâu vì tôi không gặp được người nào. Có thông tin cảnh sát Anh đã đột kích ngôi nhà hồi năm ngoái, nhưng thông tin này chưa được kiểm chứng. Một phụ nữ địa phương giấu tên nói rằng một người đàn ông và một phụ nữ trước đó đến cửa nhà cô để hỏi thăm về căn hộ bí ẩn, nhưng vì mới chuyển đến nên cô không thể trả lời. Theo một báo cáo của Liên minh châu Âu EU, công ty bảo hiểm quốc gia Triều Tiên do nhà nước kiểm soát là nơi tạo ra nguồn thu nhập ngoại hối giúp phát triển chương trình tên lửa đạn đạo và hạt nhân của Bình Nhưỡng. Các tài liệu chính thức tiết lộ căn nhà trên đường Kibrok Park. Quần Blackhead nói trên được chính phủ Triều Tiên mua lại vào năm 2006 với giá 542.500 bảng Anh. Tuy nhiên, Đại sứ quán Triều Tiên ở London mô tả thông tin này là vô căn cứ. Bé gái lạ trong căn nhà bí mật của Triều Tiên tại Anh Quý vị thính giả thân mến, Báo The Sun ngày 24 tháng 4 đưa tin hàng chục triệu bản Anh được cho là đã chảy về Triều Tiên từ một căn nhà ở quận Blackheath, đông nam thủ đô London. The Sunday Times dẫn nguồn tin tiết lộ số tiền vào khoảng 33 triệu bảng Anh được chuyển thông qua một công ty bảo hiểm do Bình Nhưỡng kiểm soát. Các quan chức chính phủ Anh khẳng định công ty bảo hiểm này gần đây đã bị đóng cửa. Căn nhà càng trở nên bí ẩn hơn sau khi người ta phát hiện một bé gái đeo cặp sách gõ cửa và được người bên trong dẫn vào. Lúc ra mở cửa, người ở phía trong khéo léo che mặt nên không người nào ở ngoài có thể nhìn thấy. Đờ xanh cho biết dường như những người sống bên trong căn nhà là hai quan chức Triều Tiên trước cư trú ở khu vực ngoài ô Blackhead hiện được cho là đã bị trục xuất nhưng Bộ Nội vụ Anh từ chối xác nhận. Hàng xóm cạnh căn nhà trị giá 1,2 triệu bảng Anh cho biết họ thường nhìn thấy hai người đàn ông và một phụ nữ lui tới đây một cách lặng lẽ, một nhân viên văn phòng làm ở tòa nhà đối diện nói – Họ không bao giờ chào hỏi ai trên đường, chúng tôi không biết gì về họ, thậm chí là quốc tịch, họ sống khép kín không bao giờ nói chuyện với người ngoài. Một cư dân khác cho hay ông nhìn thấy chiếc Mercedes màu đen xuất hiện tại căn nhà bí ẩn trong nhiều năm qua. Ông John Parkman, 58 tuổi nhớ lại, có một gia đình từng ở đó một thời gian, nhưng tôi chưa bao giờ thấy trẻ con, rất nhiều người đến và đi, lúc nào cũng mặc đồ đen. Vài tuần trở lại đây không rõ họ đi đâu vì tôi không gặp được người nào. Có thông tin cảnh sát Anh đã đột kích ngôi nhà hồi năm ngoái, nhưng thông tin này chưa được kiểm chứng. Một phụ nữ địa phương giấu tên nói rằng một người đàn ông và một phụ nữ trước đó đến cửa nhà cô để hỏi thăm về căn hộ bí ẩn, nhưng vì mới chuyển đến nên cô không thể trả lời. Theo một báo cáo của Liên minh châu Âu EU, công ty bảo hiểm quốc gia Triều Tiên do nhà nước kiểm soát là nơi tạo ra nguồn thu nhập ngoại hối giúp phát triển chương trình tên lửa đạn đạo và hạt nhân của Bình Nhưỡng. Các tài liệu chính thức tiết lộ căn nhà trên đường Kibrock Park, quận Blackhead nói trên được chính phủ Triều Tiên mua lại vào năm 2006 với giá 542.500 bảng Anh. Tuy nhiên, Đại sứ quán Triều Tiên ở London mô tả thông tin này là vô căn cứ.